tay về với muôn mọi nhà tay chung tay anh và em luôn vui ca phúc đông đầy là cái tết xuân về la la la la la la la la la tết đông đầy la la la la la la la la la tết đông đầy Thank you. Xin chào mừng quý vị cùng đến với chương trình Tình ca bất hủ trong không khí những ngày xuân này.